ví dụ như mới cưới gì thì muốn ở với bà mẹ thì ở với bà mẹ còn không thích thì ở riêng tại vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê nếu mà thích á ví dụ như thích ví dụ như lúc đầu về thì thích ở chung ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng từ từ về là nếu mà được là về làm dâu nhà này tốt quá cô chú rất là phúc hậu liền từ luôn á có hai căn nhà cũng đỡ lắm <laughs> em trai giới thiệu về mình chào chú Quyền Linh Chào con Chào khán giả và chào chị ờ, Ngọc Lan Dạ con tên là Châu Gì Châu con? Dạ Huỳnh Văn Ngọc Châu Sinh năm 93 Con sống ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh à. Nghề nghiệp hiện tại là con đang kinh doanh online máy vi tính á Bên đó Ngọc Châu, bên đây Ngọc Lan á <laughs> Rồi, mời nhà gái Dạ, xin chào mọi người Xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan Em tên là Hoàng My, 29 tuổi Em đến từ Vĩnh Long và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ à. à, châu có thể à, nói cho nhà gái biết là những cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi châu ưu điểm của con chắc là à, ham kiếm tiền quá <laughs> đúng rồi về có tiền là con làm được à. không làm bậy thôi rồi vậy là tốt còn gì nữa dạ chắc là thông minh cái tự nhận thì hơi kỳ nhưng mà <laughs> mình thông minh mình nói thông minh chứ gì đâu kỳ mình sáng suốt trong những cái công việc của mình à, tự mình nghĩ ra tự mình làm chứ thật à. không ai chỉ hết nhưng mà tự mình bước trên con đường của mình luôn đàn ông phải mạnh mẽ lên hoạt bát lên chủ động hơn nữa nha châu nha à. dạ tật xấu của con thì nhiều quá chú anh theo mọi người xung quanh thì nói là con hay ờ, vô tâm với lại nóng tính Ồ, điểm đó là yếu nhất của đàn ông luôn á mà phụ nữ không bao giờ thích cái chuyện vô tâm đó đúng rồi còn nóng tính là sao nóng tính là kiểu con đang làm việc mà ví dụ ai mà hay cầm ràm á ờ à. là con ờ, bực mình con ờ, không muốn nói chuyện quýnh lại không bình thường con nóng thì con sẽ im lặng chứ không có chửi được im lặng tốt rồi thôi mình tới với em gái bên này đi ưu điểm của mình là gì cưng à, dạ em uh, ờ, hòa đồng với mọi người ừ. em thích nấu ăn còn nhược điểm của em là em có cái thói xấu đó là em hay mít ướt <laughs> bên kia có chịu được không mít ướt lắm đó dạ được chị ơi em dễ mà. mình sẵn về cái câu chuyện mình hay mít ước rồi mình nói luôn về cái tình trường của mình đi dạ hai mối tình chị à, mối tình lâu nhất của em là 4 năm tính gia trưởng á chị cho nên là à, em bên nói... kia gia trưởng là em thì hay mít ướt <laughs> dạ. nên là không có hợp được với nhau hả dạ vậy em nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn trai của em đi để chị nói cho bên kia biết luôn em cũng dễ tính á chị ví dụ như em cần một người à, biết quan tâm chia sẻ với nhau thôi biết quan tâm dạ biết bên quan kia tâm hơi vô tâm đó <laughs> thấy hơi lúng túng vậy em chỉnh lại cái điều gì em không thích ở đàn ông em không thích đàn ông hút thuốc em không thích đàn ông gia trưởng bên kia nãy chị nghe vô tâm thôi chứ chị chưa nghe tới vô tâm chuyện. là lúc trước thôi giờ dạ, ta dạ. thay đổi rồi bắt đầu ngày hôm nay ta thay đổi luôn rồi mà hỏi thiệt là thích con trai cao cao cỡ nhiêu có ướm ướm thử không em thích con trai cao khoảng ờ, một mét bảy được mét bảy được chào dạ, em muscle bắp <laughs> thịt bắp đồ ngon lành lắm ừ, ngon lành cao đẹp mà. trai mà lô cưng ừ. bên kia người ta không có thích vô tâm đó để em sửa em sửa ha cái đó sửa giải mà chị bây giờ bao nhiêu mối tình rồi có hai một á là do là mối tình đầu học cấp 3 lâu dài thì mối tình thứ hai cách đây cũng bốn năm năm do bạn ấy ờ, còn nhỏ tới 5 tuổi là còn nhỏ thì còn muốn thích đi chơi này nọ còn em thì ờ, 24 25 rồi thì em muốn ờ, lập gia đình. Chị thấy em rất là đẹp trai nha. Mắt mũi miệng rồi rất là đẹp, ừ. hài hòa và body cũng đẹp nữa thì tại sao mà em không tận dụng cái lợi thế về ngoại hình của mình để mà em em livestream, em bán hàng thì nó sẽ tốt hơn cái đó em chưa nghĩ tới với lại ừ. <laughs> em cũng không nghĩ là em sẽ livestream để bán hàng em livestream được em livestream em quay clip em review về sản phẩm của live em đi rủ chị lan livestream ừ rồi. em em hai mươi mốt livestream nhờ em rủ chị đi à. chị ờ. hỗ trợ cho chứ trời đẹp trai người người về mà không livestream uổng quá à ừ mốt cầm máy tính lên nè máy tính này nó đẹp như tôi vậy nè mọi người đã đại, đại loại vậy <laughs> vậy để mốt em có mở kênh thì em à, liên hệ chị ừ mình phải tận dụng cái ưu thế của mình dạ. chứ đúng hết chị lan nói đúng á <laughs> bây giờ mình phải xô hàng cho mọi người ừ. thấy cái nào tốt mình xô hàng mọi người thấy rồi người ta vô người ta coi rồi sau đó người ta mới nghe về cái sản phẩm của em thì nó nó nó đi vào lòng người Ủa hơn giờ làm mai làm mối hay là tư vấn lại dạ, tư... <laughs> có tại đây bé nó đẹp trai quá mà nó không chịu xuất hiện cho đang làm là mai vậy từ lớn qua tư vấn livestream hả nói chung á là ở à, ngọc châu á gần như là đáp ứng được hết cái nhu cầu bên kia chỉ có một cái vô tâm để qua coi nhà gái coi sao coi Trời. Ừ, nhà gái được dễ thương cười rất là tươi ha rất là xinh gái à nha chừng nào lấy chồng được nè Ai à, dạ chắc khoảng hai ba năm nữa hỏi cái tiêu chí bên đây thì sao nè để ờ, coi ờ, bên nhà gái tôi ờ, có phù hợp không dạ tiêu chí bên em thì đơn giản lắm biết kính trên gần dưới Trời, bên đây dư sức nhà Đúng gái 7. tôi chịu quá à. thôi bây giờ hỏi người thân ha <laughs> em đi với ai cưng dạ em đi với ba mẹ em à chết ra có ba mẹ đó <laughs> mình nói quá trời nói dạ em chào cô chú <laughs> xin à, trước hết à, xin à, chào mc quyền linh dạ và xin chào mc và diễn viên điện ảnh ngọc lan chào thì nói vậy thôi chứ nhớ tánh của ngọc chào thì ở nhà nó cũng hiền làm nói chung là cũng không thuốc lá không cà phê cũng không có nhậu nhạt tại vì lâu lâu có bạn bè mới rủ thôi nói chung là cũng lo cho ba mẹ lắm tại vì nhà có có một mình ngọc châu hai người chị gái thì có gia đình ở riêng thì chỉ có con mình có mình ngọc châu thôi là con út thôi sống với ba mẹ vậy là ở với ba mẹ nó lấy vợ về là làm dâu đúng không cô ví dụ như mới cưới gì thì muốn ở với ba mẹ thì ở với ba mẹ còn không thích thì ở riêng tại vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê Rồi. nếu mà thích á ví dụ như thích ví dụ như lúc đầu về thì thích ở trong mãi trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng với lại hai nữa là về nè cô chú cũng còn trẻ tại vì cô chú cũng không quan tâm cái chuyện mà làm dâu không yeah. Dạ. làm dâu tại vì cô chú là trẻ tự cô chú lo được chừng nào chừng nào sau này cô chú già yếu hẳn tính cô thấy dâu dễ thương dâu tương lai dễ thương cô thì nói chung là thấy thì à, bé này thấy cũng được cũng dễ thương hiền lành nhưng mà luôn. tại vì thì nói chung mà cô cũng muốn là hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội dạ. để à, gặp nhau nếu dạ. mà ấy được thì tiến tới con anh lên đây lâu chưa dạ con lên đây khoảng uh, ờ, 5 năm rồi dạ. Ủa rồi ở dưới quê là ba mẹ con ở quê hết hả dạ đúng rồi ba mẹ với anh con ở dưới quê đây mà đi về đó bao nhiêu tiếng đồng hồ ta 160 à, km à, để, để bác hỏi cho biết vậy à. dạ, dạ. bác hỏi để bữa nào bác xuống Tại vì Là, <laughs> có đứa cháu là, là lấy vợ ở vĩnh long dạ nhưng mà nó nằm ở gần đài truyền hình vĩnh long á dạ tại vì là, là cũng có đi rước dâu ở dưới đó nói là nhà bé nó là gần gần ở đài truyền hình vĩnh long là dạ. tại, tại muốn hỏi muốn biết thì ở chỗ nào á tại vì nghe à, vĩnh long đó là đường phạm thái bường rồi dạ, chú, con... chú chú chú chú nói vào con vài câu thấy nữ này là cũng hiền tạm được chứ cũng không có kiểu mà đanh đó ví dụ như vậy thì tái cũng cũng tới hơi gạo hộp thì tiến tới ờ, hôn nhân à, chú cô chú ủng hộ trăm phần trăm ha à cũng ủng hộ <laughs> cảm à. ơn cô chú rất nhiều chào hai hai bác tiến đi dạ con chào hai bác từ từ về là nếu mà được là về làm dâu nhà này tốt quá cô chú rất là phúc hậu liền từ luôn á có hai căn nhà cũng đỡ lắm <laughs> Bây giờ mình đi với ai nè? Con đi với bạn của con Dạ xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan à, Và chào gia đình nhà trai và toàn bộ khán giả ở đây Điều là em là Quang, là bạn của Hoàng My Em chơi với My cũng từ lâu, từ khi mà My mới lên Sài Gòn rồi à, Đến với chương trình này thì em à, có thấy là bạn nam của mình rất là hoạt bát à, Rất là mạnh dạng à, Tuy chia sẻ về cái cảm nhận của tự chia sẻ của mình là mình vô tâm và rất là nóng tính nhưng mà em cảm thấy là điều đó à, với cái dân kỹ thuật về bán vi tính thì đó là điều hiển nhiên còn nếu nói với về đối nhân xử thế gia đình thì em nghĩ là bạn này sẽ có một cái cách uh, cư xử khác một mặt khác thì bạn này thì là khá là sáng sủa và có những cái à, định hướng và độc lập để cho cái cái việc kinh doanh của mình thì em thấy là bạn này cũng là rất là tốt và có tương lai ủng hộ cho em My và bạn nam này à, sẽ có cơ hội cho nhau và được tìm hiểu nhau rồi cảm, cảm ơn rồi. em bây giờ mình mình mở rào cho hai đứa mở rào dài lắm em ơi bắt đầu đi châu chào em dạ em em có món quà tặng anh ạ cảm ơn em dạ hơi nặng không sao anh khỏe mà <laughs> dạ à, cái này thì anh uh, hơi gấp anh uh, nếu em bấm nút thì anh uh, bền bù uh, gấp 10 lần <laughs> dạ em nữa anh cảm nhận người em như thế nào anh thấy anh thấy em khá là hiền nhìn thì giống như bánh bèo nhìn thì giống như bánh bèo <laughs> dạ em em cũng hơn bánh bèo thiệt thì anh thích cái mẫu người như vậy hơn là mẫu người hiện đại bây giờ dạ thích bánh bèo hơn bánh ú hả <laughs> bánh bèo dễ ăn mà chú mềm mềm nó mặn mặn ngọt ngọt em cảm thấy anh sao à, em thấy anh ờ, thì ừ, cũng đẹp trai hơn là em em em tưởng tượng hôm nay <laughs> hôm nay luôn hả dạ. em ờ, ở đâu dạ à, hiện tại em đang ở quận tư và em cũng làm ở quận tư luôn ạ em ở đó với ai dạ em ở với một chị đồng nghiệp của em ở gần thì khỏe hơn dạ ừ vậy thì anh sẽ chạy qua đó <laughs> chạy qua làm chi hẹn hò mà chị hỏi chạy qua chị là sao vậy <laughs> anh thì dạo này bán cũng hơi ế cũng khá rảnh nói chung là khi nào em ờ, rảnh thì em cứ nhắn tin alo anh là anh chạy qua vậy à. chắc nhà gái còn mong mắn ế hoài quá <laughs> dạ ăn không. quà là chết luôn á chứ không <laughs> dạ tại vì anh của em á thì anh làm bên máy tính thì anh của em cũng bên sửa điện thoại với bán điện thoại ừ. thì ở dưới quê anh em cũng làm bên cái mạng này ừ. dạ cho nên em em hiểu cái cái cái này một <laughs> xíu <laughs> anh vô tâm thì anh vô tâm như thế nào ví dụ như ờ, người yêu anh bệnh thì anh có bỏ người yêu anh đi chơi không cái đó thì không thí dụ có ngày lễ lộc gì đó mà anh ờ, quên đi được không <laughs> sau này anh sẽ nhớ đấy <laughs> là trước đây thôi dạ dạ cái đó không sao anh em không có quan trọng cái vấn đề uh, lễ này kia tại vì thường em cũng nghĩ uh, nói nói nói với nhau chúc nhau vài câu là được rồi em không có quan trọng quá vấn đề Thôi bây giờ châu đến uh, nắm tay mi đi à, nói hết những cái tình cảm nãy giờ hiền dữ vậy trời cho anh nắm tay em nha dạ à, <laughs> nãy giờ thì anh thấy em cũng gọi là giống cái suy nghĩ của anh á nó cũng uh, bánh bèo là... <laughs> không em bánh bèo đó thì em bánh ờ, bèo à, anh cũng thích như vậy dạ ít ướt uh, ờ, vừa ha <laughs> đừng hết nước nhiều quá à, cũng uh, hơi đau đầu à, thì anh chỉ vậy thôi dạ em uh, rùng quá <laughs> tướng này là chắc tướng tập gym đúng không dạ cũng có nói chung là anh thấy em à, rất là đúng gu của anh <laughs> nên anh à, rất là mong em sẽ bấm nút <laughs> để mình có thể cho nhau một cơ hội để rồi tiến tới xa hơn dạ. em có muốn nói gì nữa không dạ không mấy cái này là nó muốn xuống sân khấu nó nói rồi thôi về chỗ cho tiến hành ờ, làm thủ tục thôi các bạn sẽ bấm nút các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha một hai ba Bây giờ chính thức là hai trẻ đang hẹn hò với nhau Cảm giác Châu thì giờ thế nào? Dạ em cũng rất là vui Rất vui nói gì với ba mẹ đi Dạ Nói chung là Ba mẹ thấy được không? <laughs> Bây giờ ba mẹ thấy được rồi đó Con á là ví dụ như là tìm hiểu như của nhau rồi hợp tình, hợp lý Rồi ví dụ như cái gì cũng là ví dụ như yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau Ba mẹ là mấy chục năm nay nữa mà chưa bao giờ mà mà ba là chưa bao giờ động tay động chân với mẹ một cái gì hết hai đứa hai đứa hứa đi ba mẹ anh giả rồi à? em mà à, ờ, con hứa với ba mẹ là con ờ, sẽ cố gắng uh, gìn giữ cái hạnh phúc của mình à, để mang chờ niềm vui đến uh, cho ba mẹ nói với ba nói với cô chú là lỡ mà tụi con có gây lộn nhau thì con mét cô chú nha <laughs> dạ không cái này nếu mà hai hai hai đứa có gây lộn thì tự để hai đứa tự giải quyết dạ thật ra thì đôi khi em cũng nên chia sẻ nếu mà giải quyết không được á chia sẻ ở đây có người lớn nè chia sẻ thì có thể ba mẹ ở cái góc nhìn của người lớn rộng hơn thì có thể cho lời khuyên cho tụi em nó tốt hơn dạ coi như với tâm bình á mẹ và ba của mi cũng đang xem chào hai bác nếu như mà hai bác có xem chương trình này thì con à, muốn nói à, với hai bác là à, con muốn xin phép hai bác cho con à, được à, tìm hiểu mi à, rồi con hứa là sẽ không để à, mi phải buồn hay là khóc nhẹ nhiều, nhiều giống nãy dễ thương quá rồi đó chúc hai à, đứa hạnh phúc nha rồi bây giờ em trai giới thiệu đi trước em xin à, gửi lời chào đến chương trình bạn muốn hò và anh Quỳnh linh và chị ngọc lan ạ à. <laughs> vâng thì tên là nguyễn hữu cường em sinh năm 1987 ở Hà Nội tại em đang ờ, đào tạo để trở thành võ sĩ MMA ờ, võ tổng hợp à rồi cường sinh năm 87 đó võ sư đó Vâng, em có học 6 môn võ rồi ừ. Sao tự nhiên nhấn mạnh chữ võ sư quá vậy? Để cảnh báo bên nhà gái vậy đó dạ, Nè. không em ờ, học võ mà em không đánh phụ nữ rồi em mình cảnh báo thôi mà vâng. đâu có đánh ai đâu bây giờ nghe nhà gái giới thiệu một ừ. cái là hết hồn liền nè giới thiệu đi em dạ em chào chị Ngọc Lan em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả Em chào bạn nam bên kia Em tên là Kiều Anh, năm nay em 28 tuổi Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng Văn phòng mà làm công việc gì, gì cụ thể là là làm gì vậy? Dạ, em làm bên kiểm toán ạ à. à. kiểm toán là con số đến nhức đầu lắm đó Rồi Dạ Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là Em là một tiếp phụ nữ của gia đình Em có thể nấu ăn ngon có thể nấu ăn ngon là sao hên xui đó không em nấu ăn ngon em nấu ăn được anh rồi còn khuyết điểm của mình là gì dạ khuyết điểm của em là em hay giận ủa hay giận là sao nó có thể cụ thể hơn được không cái gì không vừa ý em là em giận <laughs> giận giận giận cái gì cũng giận gái mà chị <laughs> bên mình hãy nói cho nhà gái biết rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì vâng thưa anh à, điểm mạnh của em là em à, biết võ thuật Em học 6 môn 6 môn Có gì kể con nghe nào à, em, em học taekwondo Xong chuyển sang thiếu lâm ừ. à, Xong ờ, chuyển sang vị xuân ừ. Sang ờ, tán thủ Rồi à, Thất sơn thần quyền Và bây giờ em học thêm võ tổng hợp à, MMA Dữ gì đó hả? À, và em học cả boxing và môi thái nữa Coi như cả đời học võ đó chút mở rào em làm một vài thế coi chơi cái nha không, không bây giờ làm ra liền ra mắt nhà nữ không bây giờ làm để hồi ra mắt hả ừ, cô gái kia ờ, nó, ờ, ta thấy luôn ờ, hiểu không chào em thôi vậy thôi đi về <laughs> Chứ tính đi qua kêu trổ tài cho coi trước hồi để ta làm bài bản cho nhà gái thấy luôn á không ok em có tật xấu gì không cường dạ tật xấu của em là mải chơi mải chơi và <laughs> dạ chơi gì mà mãi chơi vậy em mà chơi uh, game võ sư này chắc là chơi võ lâm truyền kỳ dữ lắm nè em thích uh... chơi game game gì à, game đánh nhau à, game đánh nhau kêu võ lâm truyền kỳ không chịu học võ đánh ngoài được đánh trong game vâng đúng ạ đúng không nó hai cái đều giống nhau à có mấy mối tình rồi mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. À, đơn phương thì em cũng có chắc khoảng năm bảy mối. Chắc khoảng năm bảy mối. Trời ơi, <laughs> cái, cái, gì mà đơn phương nhiều vậy? Mà sao em nhát em không nói hay sao em à, yêu? Không, không nói. em ờ, thể hiện ờ, em tỏ tình hết nhưng mà người ta chịu. không chịu. Cả. Trời xui vậy trời <laughs> Thì người ta bảo là có người yêu rồi Thì em ờ, không muốn phá hoại tình cảm của người khác ấy À trời xui quá Rồi ngoài năm sáu cái mối tình đơn phương đó là có cái mối tình chính thức nào không? Chính thức em có hai mối tình nhưng mỗi mối tình được có một hai tháng <laughs> Trời ơi Chính thức mà tới một hai tháng lần đó Chỉ mới quen biết vậy thôi hả? Có nói là yêu thương gì chưa? Dạ không nói mà tiến tới luôn ấy Có có có có có hả vâng. có. đến a a đến z luôn có đến a a đến z luôn rồi một hai tháng thấy chưa hơn một hai tháng từ a đến z luôn á đừng có giỡn tôi tự nhiên cái tim nó động ờ. thấy chưa mà mối coi gì chứ ta có tài lắm chơi đòn tấn công không đúng không đâu toàn người ta tấn công em thì được em tấn công thì toàn là thua <laughs> <laughs> sao chia tay chung là cũng không hợp chị ạ bạn gái ờ, đầu tiên thì thì bạn ấy ờ, cũng ờ, kiểm soát em nhiều quá vì sao với cả cứ đòi chia tay nhiều thì tự ái đàn ông ấy thì mình cũng chia tay luôn chia luôn <laughs> ta đòi chia tay nhiều quá ừ luôn quen có một hai tháng mà đòi chia tay mấy lần cũng phải đến gần chục lần đấy trời, trời đất ơi trời chào anh chào em gái xinh xắn đó xinh rất là xinh mình à, có mấy mối tình rồi à? dạ em à, có một mối tình ạ lâu không dạ cách đây 2 năm nhưng mà vì công việc à, em bận quá nên là cũng không có nhiều thời gian để đầu nhưng tư mình yêu nhau mấy năm á yêu nhau cũng có một năm thôi giờ còn bận không dạ giờ đỡ rồi <laughs> giờ đỡ bận rồi em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào dạ người yêu lý tưởng của em thì bạn đó phải ờ, nam tính bên đây nam chắc rồi đó chắc nam rồi đó à, từ a tới dạ. mà sống phải có trách nhiệm trách nhiệm dạ ừ, phải bản lĩnh ừ. phải là một người cho em có đủ khả năng dựa dẫm khi em cần yên tâm không nào dám quýnh em đâu sáu môn này Đó, không ai dám đụng tới em tám môn này bữa em mới học thêm ba môn bữa em mới học thêm ba môn chưa thấy chưa đừng có lo đừng ai đụng tới em hết hồi mở mà mở rào múa cho em coi nè <laughs> vậy em không thích đàn ông cái gì thích ờ, đàn ông ờ, nóng tính cái này thì không, không chắc này, bên này kia. có nóng nhưng mà nhào ừ. nóng xong nhào chơi game quýnh trong game thôi không quýnh ngoài đời vâng vâng đúng rồi đúng không vâng vâng đúng rồi thấy chưa <laughs> biết mà còn gì nữa không không thích gì nữa dạ không thích ờ, đàn ông nói nhiều này em ít nói cả hay em không nói câu à. Nhiều là đây thanh minh hết rồi đó, được chưa? Ok, còn em? Dạ em, em thích ờ, sao? Em ờ, thích ờ, mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia Thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia Trời ơi, trời ơi được ha biết người ta bên đây sao chưa mà đòi giống nhưng mà tôi thích tôi nghe tôi cũng thấy được á nếu mà tôi nghe bây giờ tôi cũng thích người như vậy luôn á <laughs> thích à. người cao hay thấp à, cao thấp thì anh cũng không quan trọng vâng. mập thì... hay ốm không không ốm quá được, bên kia mấp mép mẫm mỉm đúng không À, được vâng, vâng, đúng đúng mẫu bên đây có dao có thịt lắm bên đó ờ, không bằng bên đây đâu <laughs> bên đó ờ, không bằng bên đây đâu <laughs> thôi dẹp đi nha bây giờ ngoài cái tài đánh võ đây em còn ca hát nhảy múa gì được à, không? em có hát được ờ, làm trưởng ạ rồi hát cho bên kia vâng. nghe nè vâng em xin phép gửi đến uh, các vị, uh, khán giả và anh quý linh và mình hát thôi, mình ờ, dò quá và... Vâng. một hồi nó rách cái quần đó <laughs> nãy giờ tôi thấy dò dữ à, lắm vâng, em xin à, biểu diễn bài hát uh, anh luôn chờ mong của uh, lam trường ạ trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn anh lang thang trên phố quen ngày xưa sao em anh mới biết bao ngày qua ngày tháng trôi đi lòng vẫn thiết tha hoài mong wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. anh làm trường phải có cái đó hôn xưa phá dấu <laughs> đêm quanh hiu miên man bao nỗi nhớ đêm dài thêm em yêu ơi có biết anh chờ em từng phút giây mong chờ mình có em biết em vẫn còn còn yêu anh hay em đã vội quên biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ấy thương mong mãi luôn được bên em cho em tình yêu người yêu ấy anh luôn mong chờ biết em vẫn còn còn yêu anh hay em đã vội quên biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ấy thương mong mãi luôn được bên em cho em tình yêu người yêu ơi anh anh ơi được rồi em hết thôi này là coi như em ruột lam Cường á hát rất giống lam cường vợ vâng. mọi người gọi em lam cường thôi vậy hả để nó vui rồi một người đàn ông rất là thú vị nha em gái dạ. rồi bây giờ nè người thân của em à, đi là nay là ai dạ đấy à, người thân em là em trai họ em là tuấn anh ạ à em à... họ đó xin chào quý vị khán giả chào anh Quỳnh linh chị ngọc lan em tên là tuấn anh em là em họ của anh cường thì em à, thấy bạn nữ bên này rất là ok <laughs> bạn rất là dễ thương bạn rất là hiền dịu và con người em cảm thấy là một người rất là có trách nhiệm và một người mà phù hợp mà cho cuộc sống gia đình ạ dạ em xin hết ạ đi với ai dạ em đi với chị dâu của em ạ à. dạ em chào anh Nguyễn Linh em chào chị Ngọc Lan và dạ, chào các anh chị ờ, khán giả trong trường quay cá nhân em thấy thì bạn nam bên này rất là vui tính cũng ờ, trước phát hiền lành em ờ, hôm nay đi là chủ yếu ủng hộ với cổ vũ cho em anh em anh thì là một em chồng rất là ngoan hiền giỏi nữa lại độc lập nữa nấu ăn cũng ngon ừ. làm việc trong công việc thì cũng rất tốt thì ờ, do chắc là do bận quá cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được ừ, ai ưng ý thì hôm nay ờ, lên đây thì em cũng mong là em anh sẽ kiếm được um, bạn trai để đi về anh thấy anh này được không dạ em thấy um, anh này hiền nhưng mà chủ yếu là do quyết định thì cũng do em anh quyết định à nhưng mà được đúng không dạ được vui không dạ vui <laughs> giờ nè đó. mình ờ, mở rào bạn thể hiện ta không em tặng hoa chứ chưa mình đi đường quyền liền đường quyền chứ à, không không sợ bạn sợ không có sợ bạn ngồi coi em à mình vô cái làm một loạt liền tất cả những thế nào đó em thích lý long đúng rồi lý Long. em muốn làm gì làm tạo dấu ấn đầu tiên à, đó dạ vâng, rồi dạ vâng, sau vâng, nó tặng hoa sau chuẩn bị sẵn sàng mở rào quá Chừng nào quay lại là chơi liền nha mới được à, hôm nay ờ, đến chương trình anh dạ em cảm ơn em không anh cảm nhận coi ấn tượng không dạ dạ ấn ấn tượng ấn tượng không dạ có trời ơi người ông này có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi luôn tìm người này không khó đâu Ý, không không phải dễ rồi được rồi rồi đi à, em hay lắm anh thích em rồi đó không vâng còn anh thích em rồi đó đó người đàn ông phải bản lĩnh như thế đó hình như hồi hộp dữ lắm phải không vâng em nhưng mà ờ, mệt không mệt không hỏi thiệt có mệt không không không ờ, em bình thường không vậy là khỏe lắm á thôi mình trả không gian cho hai bạn à, chào em à, anh cường à, rất vui hôm nay được gặp em và yeah. Dạ. qua chương trình bạn muốn hẹn hò thì mình có duyên gặp nhau thì thì nói để đừng có già trà cái quần nữa thì <laughs> em không biết nói gì bối rối à, vậy em tên là gì nhỉ anh Dạ, em tên là Oanh À, em tên Oanh à? à thế à, em, à, nhà em ở ở đâu? Dạ, à, quê em là ở Khánh Hòa, còn em đang sống ở thành quận 7 à, à, anh, anh anh cũng ở quận 7 ở, à? ờ, Dạ Mình cũng gần nhau nhỉ? Dạ Khi nào có dịp thì mời em à, đi cà phê <laughs> Thì dịp này chứ dịp nào? À, à, Em thường khi thời gian rảnh thì em hay làm gì? Khi rảnh thì em hay đi chơi với bạn À thế à? Dạ Thế ngoài đi chơi với bạn thì em có cái sở thích gì không? Em thích uh, nấu ăn mỗi nấu ăn thôi à? nói em cũng ít ít sở thích nhỉ đúng không từ từ tìm hiểu sau anh à, thế cho anh hỏi em về cái quan điểm hôn nhân và tình yêu của em như, như thế nào quan điểm của em thì um, phải tôn trọng nhau và tin tưởng nhau à, quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh là anh anh thì anh hay thích xem phim uh, trưởng ấy, trưởng ấy. thì thường là hai nhân vật chính ấy thì người ta yêu thì người ta sống chết vì nhau ấy. đấy <laughs> à, là vậy đó hả là tức là thích một cái tình yêu giống phim trưởng vậy hả đúng rồi, đúng rồi chị ạ à. một tình yêu chung thủy sống chết cùng nhau em ờ, có ý định khi nào mình sẽ kết hôn không dạ thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn rớt tim rụng tim bây giờ nè em bước tới nắm tay cô ấy em nói những cái cảm xúc của mình về cô ấy nãy giờ em ấy là người thế nào em nói cho cô ấy biết sao anh nắm tay không, không phải bắt tay nắm hai tay hai tay vậy nè đúng gì đó, ừ đó như vậy đó rồi nắm thì uh, anh uh, cảm thấy là em rất xinh ờ, và cũng uh, hiền lành có cảm giác được đây là một nửa mà mình đang tìm kiếm không mình để thời gian trả lời ừ. rồi thôi trở về ghế ngồi đi được rồi đó The Great Wave Toshiba Hãy cho nhau cơ hội nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép có thể là mảnh ghép của mình còn nếu không chúng ta không cần bấm để nút bấm đó cho người khác hãy quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian thôi bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi bắt đầu bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó à, oanh dạ gia đình có hối gì chưa dạ ở ờ, cái này là gia đình em đăng ký cho em ấy. Ủa vậy hả? Dạ Vậy là gia đình hối lắm rồi đúng không? Dạ à, Bây giờ nè Mẹ Oanh, gia đình Oanh đang xem chương trình đó Cường nói vài câu đi Dạ vâng, ờ, cháu ờ, chào à, các bác bố mẹ của em Oanh à, Cháu xin phép các bác và ông bà cho cháu được hẹn hò với em Oanh và và nếu ờ, chúng cháu có duyên và đến được với nhau thì cháu sẽ ờ, cố gắng hết sức để chăm lo cho em oanh đến ờ, hết hết cuộc đời à, dạ xin chào anh quyền linh và chị ngọc lan em tên là trần thị mỹ tiên em là sinh viên học khoa cơ khí năm nay là sinh viên năm tư wow cơ khí em học bách khoa à? dạ hiện tại thì đang sống ở đâu dạ em đang sống ở thành phố thủ đức quê mình ở đâu Mẹ em thì ở Quảng Ngãi, còn ba em thì ở Đồng Nai Rồi Mỹ Tiên còn rất là trẻ, sinh viên Đại Bách Khoa, sinh năm 2000 Mời nhà trai Trước tiên xin gửi lời chào đến à, anh Quyền Linh Chị Ngọc Lan và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này Em tên là Thái Sắc, em sinh năm 94 Trước cũng là sinh viên Bách Khoa nhưng mà Bách Khoa Hà Nội À Bách Khoa Hà Nội hả? Dạ vâng ạ Tên là gì? Thái Sắc ạ Thái Sắc hả? Dạ tưởng mà là sắc thái vừa thái vừa sắc <laughs> học bách khoa là sắc học cái gì à, em học ngành uh, điện thành điện điện dạ rồi ưu điểm khuyết điểm của nhà gái thế nào nè dạ thì mới gặp thì em hơi ngại thành ra là hơi ít nói nhưng mà ừ. khi mà gặp lâu rồi thì em nói hơi nhiều em còn nói dạ. nhảm nữa dạ. tức là rà trúng đài em là bắt đầu là em bung luôn dạ em bung luôn em kệ người ta luôn nhiều bữa em đi chơi với bạn em về xong em kiểu chết rồi mình nói nhiều quá không cho nó nói một câu nào hết trơn Trời ơi Ủa là em nói nhiều tới mức đó luôn á hả? Dạ, hồi đó lúc em còn nhỏ chị Cái mẹ em bị đau đầu, cái mẹ em kêu là Tiên ơi tôi xin lỗi mình chứ Mày đừng nói một giây cho tôi đỡ đau đầu được không? em vẫn nói Dạ nghĩ sao mày? Bởi vậy nên là khi mà em giận cái gì á là em hay lôi ra em nó qua nó lại Trời ơi, mình không có giận đâu nhưng mà Nhưng mà vậy á ai hiểu hiểu Ờ vẫn chưa hiểu lắm dạ chị rồi bây giờ khuyết điểm là gì dạ đó là khuyết điểm của em á chị dạ, ưu điểm là khuyết điểm luôn dạ em nói nhiều lắm em còn bị đơ cơ mặt nữa chị Ý đơ là... hả dạ là mặt em nó cái gì này? đơ chỉ gây cơ đó hả <laughs> người nhà em nói là chị mà để cái mặt này ha người ta tưởng nó chị chê người ta à <laughs> em cười á chị là cười là chỉ cười tới đó thôi hả? Dạ, cười tới đó Để hồi tôi qua tôi coi coi đơ, mặt đơ thế nào Thái sắc nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Về ưu điểm là em là cũng là kiểu làm về lĩnh vực kinh doanh Có nghĩa ừ. làm sale, cũng có một chút về cái năng khiếu để giao tiếp Khuyết điểm của em thì uh, là người hay suy nghĩ Và thứ hai nữa là cũng hơi một chút gì đó nóng tính Nóng tính hả? Vâng, nóng tính không phải theo kiểu vũ phu đâu Chỉ là nhiều lúc công việc stress hay gì là mình kiểu như phát Nóng lắm thôi. là làm gì? cũng chỉ là hét thôi chứ không có làm gì cả hét lớn không ờ cũng bình thường bây giờ hét thử đi anh ơi đừng có hét từ từ từ để chuẩn bị tinh thần em bị giật mình bây giờ mình giả bộ mình nóng giận cái gì đó cái mình hét lên thử coi nó mức độ nó tới cỡ nào đặng bên đây người ta còn chuẩn bị tinh thần đâu em không hét to đâu em chỉ là là ấy thôi nhiều lúc là kiểu như là đập bàn đập ghế thôi có nghĩa là mình trong tầm kiểm soát không có gây sát thương cho người khác dạ, đúng không dạ chứ nóng mà sát gây sát thương người khác cũng mệt lắm á <laughs> không có đâu không có an tâm rồi an tâm ừ, chưa ừ, nãy nghe nóng cái hết hồn phải đi qua coi liền luôn vậy đó à dạ. mà nghĩa là thấy ngoại hình được được hỏi có đường tình duyên thế nào nói được. với ngọc lan nha ờ. à, yên tâm quá giờ đường tình duyên ờ, ngày xưa của mình như thế nào nói cho chị nghe coi à, em thì có hai mối tình à, một mối tình là từ thời cấp 3 và một mối tình là từ ờ, năm năm hai đại học à, mối tình học sinh thì uh, cũng theo kiểu như là thích thích thôi cũng ừ. chưa phải là yêu còn đến mối tình sâu đậm thì năm hai lý do chia tay là có nghĩa là còn trẻ thành ra là nhiều cái là mình cũng chưa từng chưa trải chín chắn hả dạ vâng chưa chín ừ. chắn thành ra là chia tay rồi bây giờ chín chắn chưa? Chín chắn hơn một chút ạ Bây giờ à, mình làm việc vậy có đủ à, kinh tế để có thể lấy vợ chưa? Hiện tại thì em nghĩ là đủ Đủ? Đã đủ Mà khoảng bao lâu thì mình nghĩ đến cái điều đó? Em nghĩ để lấy vợ thì em nghĩ khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa khi mà kinh tế mình vững Ừ, thì lúc đó mình một hai năm hả? Dạ. có định hướng rõ ràng luôn ừ, rồi hả? À, okay. bây giờ tới nhà gái nè mình nói về cái đường tình duyên của mình nó như thế nào đi hồi nhỏ thì mẹ em cũng thích ăn diện cho em lắm á chị thành ra là mọi người cũng hay ờ, kêu em là con dâu cháu dâu này nọ hồi năm lớp 8 thì em dạ. cũng được mẹ cắt mấy cái tóc mà nó hơi kỳ kỳ mấy cái tóc đầu nấm này nọ nên là có một bạn nam đầu gối trong trường thích em mà chặn đường em chị chặn đường đi học của em em sợ của em tám cặp giật mặt người ta luôn lớp 8 thôi đó hả dạ người ta chặn đường em đó chị chặn làm cái gì nó chỉ hôn em mới kêu là là bạn gái đi rồi nó cho cho đi học mới tặng thôi em sợ quá em sáng cặp cho anh xong em đi học là đó là em tính một mối tình của em hả người, người ta có tỏ tình với em rồi chị đó là một mối ừ. tình chứ <laughs> tại mình tán nó thôi chứ không không có tán thì chắc cũng tới rồi à. cái mối tình nào lịch sử hơn tình đó nữa không thì năm lớp 10 thì em có quen một bạn nam cũng được một tháng con gái mà thích đeo đồ cặp đó chị em đòi bạn mua đồ cặp cho em đeo xong em đeo được đâu tuần hai tuần cái em làm mất cũng em không <laughs> em làm mất xong cái tụi em chỉ không chơi với nhau nữa trời ơi trời ơi mối tình học sinh đó tại không đền nữa đó nó lại mất hết đền <laughs> vậy là hai mối tình nó vậy đó hả dạ dạ vậy cũng chưa phải là mối tình gì lắm ha mặt đâu có đơ đâu mặt dễ mặt thương cảm xúc mà đơ dễ đó mình tập nó dễ lắm tiên học bách khoa dạ. học nghề cơ khí dạ ủa sao gái mà học nghề cơ khí nha thì do cái đường tình của em nó trắc trở quá nên em hay kiếm mấy cái môi trường mà có mấy bạn nam á để em đi vào cho nó đỡ trắc trở hợp lý đỡ trắc trở hợp lý đó hồi đầu là em học cấp 2 là em có vô chuyên lý nhóm chuyên đó thì chỉ có một bạn nam duy nhất và ba bạn nữ sau đó cấp 3 cái em dốt lý luôn em cũng không định vô bách khoa đâu mà bạn thân em kêu là bây giờ tao học ở trường đó mày học trường kế bên đi cho nó chưa hai đứa mình đang cơm trưa cái em cũng vô mà bách khoa nhiều nam mà đúng không anh đúng rồi đó anh chị thấy không cái em vô ai về đâu cái môn mà em vô cái ngành mà em vô tài nữ không cơ khí sao nữ nhiều ta cơ khí không yếu nữa luôn em học ngành dịch may á chị cơ khí nhưng mà cơ khí dịch may à dạ có 8 nam trên 93 nữ cơ khí có câu thơ gì quen thuộc á nhớ không không biết anh anh bên kia có biết không ta có, không có. câu gì đâu đọc thử coi thơ thì chắc là em không biết rồi nhưng mà em chỉ biết là con gái cơ khí thì uh, hơi mạnh mẽ một chút em biết là như vậy thì em đoán vậy thôi chứ không biết đúng trong không trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ Gái bách khoa như cũ sáng lùi á anh Gái bách khoa như cũ sáng lùi á anh à, à rồi con này có nghe rồi Có nghe Hồi đó quyết định học bách khoa Xong rồi cái thời gian mình học ở trong đó rồi Mình có bị ờ, nghe người ta nói là mình khô khan không? Mấy bạn nữ vui lắm chị Ý là chỉ hơi thiếu nam thôi chứ mấy bạn nữ vui lắm Chính vì quá nhiều nữ cho nên cũng chưa có một móng nào hết <laughs> Dạ hai mối tình lãng nhách à <laughs> trời ơi, mối tình học trò người ta dễ thương gì kêu lãng nhách à, chưa có coi như chưa có yêu đó thật ra là nó chưa có gọi là tình yêu đâu bây giờ mình muốn có một cái người tình như thế nào em muốn anh đó phải ờ, cao to một chút để còn che chở cho em nữa ngó ngó quên rồi để tôi đi qua mà quên ký ức tôi quên không biết có, có cao to không có ngon lành không phải thằng này đâu không phải thằng này đâu ngon lành ngon còn gì nữa không gì nữa nếu mà anh biết nấu ăn thì tốt em thích ăn lắm thời sinh viên thì em cũng ở, ở phòng trọ ở ký túc xá thì bắt buộc phải biết rồi sinh viên thì nấu mì gói đồ thôi nhưng mà ai trải trải thời sinh viên thì cũng đều biết nấu hết vấn đề là nấu có ăn được hay không đúng thôi. rồi chứ ai biết nấu hết trơn á còn gì nữa không dạ với lại uh, em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh anh kèm toán cho em ra trường vậy là đi tìm thầy giáo nữa vậy là đi tìm thầy giáo nữa <laughs> <laughs> gì vậy nghiệt ngã ghê vậy đó giỏi toán không ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em dân bách wow. khoa là giỏi toán bên đây là ừ. ừ. cơ khí dệt may nên nó hơi hơi yếu yếu về toán ừ. nhưng mà vô bách khoa là phải toán lý quá giỏi còn gì nữa không tiên đúng thầy rồi đó em ơi anh có ăn được đồ ngọt không anh Còn thực gì? ra đồ ngọt thì có ăn được nhưng mà em thích ăn đồ ngọt lắm con gái mà thích ăn chè nè ăn chè ăn bánh dạ uống trà sữa ý là hỏi về cái sở thích ăn uống để coi có hợp nhau để mua luôn hũ đường để nhà ăn đường đi <laughs> thực ra thì nếu mà ăn bánh kẹo thì ok còn uh, trong thức ăn thì em thì người ngoài bắc á thì ừ. cái đồ ngọt thì cũng hơi kỵ một chút nhưng mà nếu mà người mình yêu thích thì cái đó thì không sao vì rồi. yêu là làm được hết dạ còn cường à, tôi thấy cái kia rồi <laughs> đúng rồi anh ăn được mắm tôm không anh người ta người bắc là người ta phải ăn được mắm tôm à. rồi bún đậu mắm tôm đúng, đúng rồi đúng rồi bún đậu à. mắm tôm đặc sản luôn bánh ngọt ăn với mắm tôm ngon lắm á <laughs> thôi còn yêu cầu của uh, ờ, em trai sao nói chị Lan nghe đi dạ em thì uh, chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi gọi chung là biết lo cho chồng xinh chắn một chút xinh là có xinh đó dạ chỉ cần thôi còn tính cách theo em nghĩ là có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa hòa dung hòa đúng rồi dung hòa với nhau ừ. dạ. để hỏi coi bên đây có biết suy nghĩ không nha <laughs> trời ơi ngại quá biết suy nghĩ về tương lai không ví dụ như hai đứa sau khi mà quen nhau rồi có biết suy nghĩ về cái chuyện nhường nhịn nhau để mà xây dựng không em bình thường thì em hay chơi với các bạn nữ rồi em còn là chị cả nữa nên là em phải nhường nhịn rất là nhiều rồi nên là bây giờ em không có yêu cầu quá đáng nhưng mà em cũng mong anh có thể cho em biết cảm giác được nhường nhịn à, biết sao chị phải hỏi kỹ không tại vì dân bách khoa con gái bách khoa cá tính lắm cá tính mạnh mẽ cho nên nó có có những cái mà các bạn không có được mềm mỏng trong cái chuyện tình cảm á nên là rất là dễ làm cho các bạn trai hơi bị dội đó cho nên là chị phải hỏi kỹ về cái vấn ừ. đề này nhưng mà không bên đây là không có khô khan gì đâu nha bên đây là là nó hài hước lắm vui lắm á hài hước vui vẻ gái lắm kia có ừ. nhiều cái cá tính ước ác lắm, lắm. không có khô khan gì hết trơn chọi á thôi tiên không thích điều gì đàn ông tiên dạ em không thích mấy anh trai mà không tắm xong rồi xịt nước hoa che lên <laughs> sao thái sắc mình có trong tình trạng đó không <laughs> em thì gọi chung là cũng trau chút một chút <laughs> về bản thân dạ cũng có tắm sạch sẽ mới xịt nước hoa chứ dạ có em cái đây có <laughs> ừ. dạ. bữa nào mà lỡ quên không có tắm thì cũng đừng xịt nước hoa nha Hồi còn thái sắc mình không thích điều gì ở phụ nữ phụ nữ thì em nghĩ là ham chơi và đặc biệt là không hiểu biết ừ. điều đó là em sợ nhất dạ. rồi bây giờ mình à, hỏi ý kiến người thân chút xíu em trai đi với ai em đi với à, em chào em đồng nghiệp luôn ạ à đồng nghiệp hả dạ. Vâng. chào em em thấy bạn gái bên kia có hợp lý với đồng nghiệp của em không <laughs> À, lời đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh, à, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang xem chương trình. À, con tên là Thịnh là đồng nghiệp của anh Sắc thì hai anh em cũng chơi rất thân thì lúc mà vào công ty thế giờ nói về bạn gái bên đây thì em thấy ờ, ngoài bạn gái rất là xinh xắn nha dễ thương nữa tính tình thì vui vẻ nè thấy cá tính là rất phù hợp với anh rồi đó không <laughs> là bạn gái anh hai anh chị có cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau hơn như đó em đi với ai tiên ờ à, dạ em đi một mình chị dạ thôi không sao ở đây là mọi người sẽ cho em ý kiến nhiều hơn nữa nhưng mà quan trọng vẫn là cái cảm giác của mình dạ bây giờ ta mở rào nha bắt đầu mở rào ờ, em đi cũng là ờ, chuẩn bị sẵn một cái món quà thì uh, chắc cái đây là sở thích của em rồi <laughs> thích ăn đồ yeah. Dạ. ngọt đúng không ạ uh, món quà này thì em cũng anh cũng gửi cái uh, tâm tư vào đây là chúc em tìm một người đàn ông ngọt ngào y như cái bánh kem này <laughs> dạ yeah. thì uh, em thì có sở thích là đọc truyện truyện tranh này là của một tác giả việt nam thì cái bộ truyện này tên là 17 năm ánh sáng nó nói lên cái quá trình mà hai người theo đuổi nhau một người theo đuổi một người còn lại giống như là âm thanh mà theo đuổi ánh sáng gì đó thì em tặng anh okay, mong là anh sẽ thích ừ, anh cảm ơn rồi về ghế ngồi đi ta <laughs> bắt đầu trò chuyện với nhau đi các bạn sorry nãy giờ anh cũng hơi run một chút á thành ra vẫn chưa chưa biết được tên của em á có nghĩa là không không nhớ dạ em tên là mỹ tiên anh mỹ tiên cô tiên xinh đẹp à. anh cứ nhớ vậy này thầy tài tính à, okay. có bài hát cô tiên năm 2000 đó dạ đúng rồi em là học ngành cơ khí là hiện tại là ra trường gần ra trường đúng không Dạ Ủa là em Thủ Đức là đoạn nào ta? Ở đường, đường nào? Bởi vì anh cũng ở Thủ Đức á Em mới gần ngã tư MK anh Thực ra là anh mới vô thành ra không không không không, không uh... <laughs> À dạ <laughs> Vậy mà không hỏi Có nghĩa là biết là Thủ Đức là gần thôi Còn anh là dạ. do mới vào nên không không, không rõ đường ở đấy trong này lắm dạ. Em có điều gì cần hỏi anh không? Anh thấy em có với anh không? Với anh không? <laughs> với gọi chung là xinh đẹp Vậy là mình đi làm rồi đúng không anh? Đúng rồi anh xin làm Thì anh có dành thời gian ra để ở bên em được không? Ờ, thực ra hiện tại là anh đang ờ, ở trong này một mình Thì ờ, cũng muốn có một người phụ nữ buổi tối thì có thể là ngồi nói chuyện Sau cái quá trình công việc bị áp lực hay gì đó thì có cần một người tâm sự Ủa buổi tối thôi còn buổi sáng không được anh? Buổi sáng thì đi làm Buổi sáng bà đi học bà ơi Trời ơi, đi học online luôn Buổi sáng làm đi làm gì có thời gian <laughs> Chỉ có cuối tuần thôi <laughs> dạ hỏi coi bây giờ ví dụ sáng em muốn anh qua anh đưa em đi học rồi mình ăn sáng rồi mình đi rồi em đi học anh đi làm được không thôi em ngại chịu. <laughs> quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào trao đổi cho nhau nghe đi thực ra thì đối với em ờ, hôn nhân có nghĩa là người bắc hơi có cái gì đó nó hơi ờ, hơi giống như truyền thống một chút đối với em hôn nhân là cả đời có nghĩa là mình sẽ sống với người phụ nữ mà mình yêu là ờ, người là người vợ của mình là sẽ sống cả đời với người đó ba mẹ em hôn nhân cũng tan vỡ nên là em cũng muốn có cái gì đó nó vững chắc một tí em cũng hơi sợ cái cái hoàn cảnh quá khứ nó lặp lại á em thì chủ trương của em là không cần quan trọng là bề ngoài như thế nào nhưng mà chỉ quan trọng là người đó có cái tính cách mà mình yêu thích thì em có thể sửa đổi bản thân cho phù hợp với lại nửa kia còn những việc nữ công gia chánh nếu em không biết thì em có thể học và anh có thể chỉ em dần dần cũng được em có thể nói rõ cho anh là em thích người đàn ông tính cách như thế nào em thích người đàn ông tinh tế chữ tinh tế cũng có nhiều điều quan trọng lắm anh đúng rồi chính xác thực ra thì anh cũng nói luôn là anh không tinh tế bởi vì là em hiểu là dân kỹ thuật có cái gì đó nó hơi khô khan <laughs> ừ, dạ bây giờ à, bạn trai có thể hát tặng bạn gái một bài hát nào đó mình tới mình nắm tay bạn gái mình hát đi à, <laughs> tiến tới dạ sau đây em xin hát ca khúc là say you do đi một đoạn là say you do nhé ta gặp nhau một chiều thu tháng mười vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày đêm về nghe lòng thương anh mất rồi tại vì mình còn trai phải làm sao anh rung dữ vậy anh à, run lắm hơi run một chút dạ anh rung yeah. rung bắp bắp bắp bắp hơi run dạ em hát hát lại đi hả em á ừ, em hát đi em hát em, bài gì hát đi em hát một câu thôi được không anh à ok em không là nàng thơ anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ hết rồi hết rồi hết rồi mới nửa câu hay đó ừ, quên lời mọi người bây giờ hai bạn về chỗ nè bây giờ mình à, sẽ để tay mình nút bấm đi ừ. nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó bạn gái là một người còn rất trẻ nhưng mà ấy ờ, rất là năng động nha bạn ấy rất là vui tính luôn á khá tính nữa chủ động chủ động luôn á có sự trải nghiệm nhiều lắm bạn nam này cũng là một bạn người nam. rất là sâu sắc đúng rồi bạn gái hài hước lắm đó hai bạn này đẹp đôi một hai ba rồi, vâng, chúc mừng các bạn Đâu quá em, đâu quá em bấm nhanh quá vậy, trời nhanh vậy Đâu em sẽ tự động mà, cái gì càng sớm càng tốt Hãy nắm tay đi, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau đó nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ chăm sóc được mối tình này nó sẽ đủ lớn gia đình của bạn gái cũng đang theo dõi chương trình đó hãy nói vài lời với người lớn đi à, thì trước tiên cho uh, cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác với em tiên thì uh, hy vọng bác có thể gửi gắm em ấy uh, cho cháu cháu uh, có thể chăm sóc có nghĩa là trong cái quãng thời gian tới thì cháu sẽ cố gắng nói chung là cho cái sự nghiệp của mình để làm sao đó làm cái chỗ dựa vững chắc nhất cho cho tiên yeah. <laughs>